sân thượng bên trên nha quý vị và đây là một căn nhà với diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 7 mét và được uh, xây dựng cũng là full nội thất nha quý vị rất là đẹp và thiết kế theo phong cách mới hiện đại uh, rất là tuyệt vời nha quý anh chị và căn nhà mình thì đang được nằm trên một con đường hẻm ờ, xe hơi và đường thông nha ở đây thì à, gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua buôn bán kinh doanh Cũng như là ở bên ngay sắt của căn nhà chúng ta thì à, đang buôn bán về những mặt hàng tập hóa nha quý vị Và ở đây thì à, có một con đường thông này rộng đến khoảng 5 mét nha và con đường xe hơi ở bên ngoài đây thì có một chiếc xe hơi đang đậu này một chiếc xe hơi bảy chỗ đang đậu nha rất là thoải mái nha quý vị và với căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với nghe thông sang đường à, Phạm Văn Bạch luôn nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và căn nhà chúng ta thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị và căn nhà này thì có sổ hồng riêng và cũng như là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà và với căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng tây tây bắc thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Và với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 900 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với xây dựng thiết kế là một trệt và 4 lầu. Với ờ, công năng sử dụng thì có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh với ờ, phòng thờ và sân thượng khu vực bên trên nha quý anh chị. Rất là đẹp và một mẫu nhà thiết kế rất là tuyệt vời. Nhà này thì ờ, gia đình khách hàng chúng ta mua cho con em về đây sinh sống cũng như là uh, an cư lập nghiệp này cũng như là ăn học ở trên uh, Sài Gòn nha quý vị.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 7 mét rưỡi nha Đấy với à, nhà này thì 7 à, à, dài 7 mét 3 thì và bên ngoài nữa thì chúng ta sẽ có cái ban công ra nữa nha quý vị thì khoảng 7 mét rưỡi nha và nhà này thì nhà sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị và căn nhà mới tặng nội thất nha đầy đủ hết cho gia đình mình rồi anh chị cô chú chàng chúng ta mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với thiết kế theo phong cách mới hiện đại rất là đẹp và tuyệt vời này. Đây khu vực phòng khách của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ là tặng một bộ à, sofa có kệ để tivi và bên trên thì à, chúng ta sẽ kết hợp với những trần thạch cao và có hệ thống là đèn trùm, đèn led. Và có cả quạt trần luôn nha quý vị. Ở đằng sau đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh bên dưới này. Phòng vệ sinh bên dưới tầng trệt của căn nhà mình nha quý anh chị. Đấy với uh, Cầu thang thì à, được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ luôn và lan can thì cũng được làm bằng gỗ nha quý vị. Đấy, với nhà mới đẹp và tặng full nội thất thì à, căn nhà này đang được uh, gia chủ chào một cái giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với giá là 3 tỷ 900 triệu đồng và hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Tây hoặc là Tây Bắc nha. Trên đây thì chúng ta sẽ có cái không gian khu vực phòng uh, bếp của căn nhà mình rồi này quý vị. Khu vực uh, bên trên phòng bếp nha. Đấy, thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời với đầy đủ tất cả công năng luôn ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 7 mét nhưng mà thiết kế phải nói là rộng rãi và thoải mái luôn nha quý vị Đấy, với um, từng lầu chúng ta sẽ có phòng bếp ăn riêng và phòng ngủ riêng và cũng như là phòng khách riêng nha quý vị thì uh, những ai đang xem và quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Vâng thì ờ, tiếp đến chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình. Bên dưới thì ờ, chúng ta vừa tham quan cái khu vực phòng bếp rồi. Đấy, và bên trên thì à, mỗi lầu chúng ta sẽ có một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Đấy, với à, nhà thì à, ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh nha quý vị. Rất là đẹp và tặng full nội thất này. Nhà mới mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Giờ hiện tại ở quận Gò Vấp mà với cái giá hơn 3 tỷ đồng mà với một cái vị trí đường thông vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán được luôn và với có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha quý vị thì cực kỳ là hiếm nằm trên con đường thông lên đến 5 mét Đấy, và di chuyển lên khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ số 2 nha quý vị đây phòng ngủ số 2 bên trên thì à, cũng được gia chủ là tặng giường tủ và bàn trang điểm này kệ để tivi Đấy, với à, tặng full nội thất cho căn nhà mình rồi rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị một mẫu nhà phải nói là vô cùng đẹp và sang trọng nha Đấy, với uh, Hiện tại thì ờ, có hai phòng ngủ thôi và nếu như gia đình chúng ta cần 3 phòng ngủ thì bên trên có thể là sử dụng thêm một phòng ngủ được nữa ở bên ờ, trên sân thượng nha quý vị. Có thể thiết kế thêm thành một phòng ngủ bên trên được luôn nha. Đấy, và trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có phòng ngủ riêng này. Lên bên trên đây nữa thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực không gian phòng thờ và sân thượng trước sau như quý vị. Đấy, với trên đây thì chúng ta sẽ có phòng giặt và sân phơi nha. Nhà mình thì thiết kế với một trệt và bốn lầu ba lầu và sân thượng như quý vị trên đây có sân thượng phòng giặt sân phơi này của căn nhà mình này quý anh chị